oxy cho không khí mát lành oxy tăng cường sức khỏe oxy đem lại cuộc sống thoải mái máy điều hòa không khí tạo oxy với chức năng tạo ion siêu hàn Panasonic Purity O2